con này xoay cánh xoay đuôi thật đấy ngoài nó xoay liên tục mẹ ngoài căng thế mà về lại thế này à? không nghe một cuộc thì thôi gọi cuộc ai làm gì người ta bận người ta mới không nghe chứ mấy con này ngoài căng nếu mà về lồng trắng này đánh như đánh đi chắc này ai kết em nói thì alo quảng ta ra lạng sơn nha con này à, chuẩn bị xong rồi ok nha anh em hàng về đội nhá kết em nói thì là alo quảng ta la lạng sơn ok vẫn hot nha anh em mù mờ hết rồi đè cổ xuống mà vẫn cố hót này Đấy, ra kép luôn